à, thông tin đầu tiên thì mình cũng phải khảo sát xem là cái anh rượu này nó có có tác dụng với oxy không hay còn gọi là có phản ứng đốt cháy hay không thì câu trả lời như sau cái anh rượu này cũng cháy để tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước carbon dioxide các bạn biết rồi nó là CO2 hơi nước nó là H2O phương trình phản ứng đốt cháy của anh rượu ethylic như sau này C2H5OH cộng với oxy thì tôi sẽ thu được là CO2 và nước ở đây nhé các bạn ờ, khi các bạn viết phản ứng cháy của các anh rượu ethylic thì các bạn nên viết cái dạng công thức ở dạng cấu tạo thu gọn. Đúng chưa? Ờ, chứ các bạn không nên viết là như này. Các bạn nếu các bạn viết là C2H6O tác dụng anh oxy ờ, thì tất nhiên sản phẩm là là CO2 là nước rồi thầy đồng ý với các bạn là như vậy. Không chưa? Thì là hai CO2 này, ba nước và ba oxy. Thế nhưng anh này thì anh này chưa hẳn nó đã là rượu ethylic. không chưa? Thế còn nếu mà là rượu ethylic người ta hỏi là viết phương trình cháy của cái anh rượu ethylic với lại oxy ấy thì mình phải viết là công thức dạng thu gọn là C2H5OH. Đó. Chúng ta viết làm sao cho nó làm nổi bật cái nhóm OH này lên thì nó mới gọi là rượu. Không chưa? Ok. Đó. Thế tác dụng của anh oxy cần nhiệt độ, tôi sẽ được là CO2 được nước đấy. Thì nguyên tắc cân bằng thầy đã nói rồi. Cân bằng nguyên tử C đến H và cuối cùng là O.